Cái hiện tượng này được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng và chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát về đường truyền của tia sáng như thế này. Đây. Có một tia sáng truyền từ S đến Y. S đến Y. Y này là điểm tới của tia sáng S này, SI này. Và đây là mặt phân cách của hai môi trường và cụ thể đây là môi trường phía trên này là môi trường không khí còn dưới này là môi trường trong suốt thứ hai là nước trong suốt Ok Ta nhận xét đầu tiên là tia sáng từ S đến Y thì tuân theo đúng cái định luật truyền thẳng và các con biết rồi. Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Đây, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Và môi trường IK à, này, ánh sáng cũng truyền theo đường thẳng nốt. Tại sao vậy? Bởi vì môi trường này là môi trường cũng là môi trường trong suốt và vẫn tuân theo định luật truyền thẳng trong một môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền theo đường thẳng. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng nếu xét trên cả cái khối này thì đây không trở thành là môi trường đồng tính nữa. Không phải đồng tính. Bởi vì trên này là không khí, dưới này là nước cơ mà. Dù đây là hai môi trường trong suốt nhưng lúc này nó không đồng tính và do đó nó không tuân theo định luật truyền thẳng nữa. Và tia sáng này SI và IK này, ta thấy IK nó bị gãy khúc so với phương của tia tới SI này. Đó.